Ủa giờ này em nằm thì bao lâu rồi bác? Nằm à, nằm gì bao lâu rồi? Ngày à, ngày mai là mùng 5 tháng 5 á là của Yên Nay nó bị á. Dạ năm rồi hả? Dạ. Hôm nay gần dạ, hôm nay nay gần nay tháng 4 tháng 3 tháng 4 mình gần gần năm hả đó Nằm một năm trời luôn hả? ngày mai là mùng 5 tháng 5 là em nhớ mà mai là 5 5 tháng 5 vậy là chắc nằm lâu quá cái cơ bắp bị teo hết trơn không cử động được Tấn Phước xin mến chào quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước và quý khán giả hiện tại Phú đang có mặt tại ấp Cài Xiên xã Đầm Khởi Châu Thành Tây Ninh hôm nay Phước đi Phú thăm gia đình của em Thanh để thăm sức khỏe của em và mẹ của em như thế nào và sẵn tiền Phú trao số tiền mạnh thường quân cho gia đình em Thanh Phước xin mời tất cả cô chú anh chị và mình thường quân trong nước ngoài nước cùng Phước đi thăm sức khỏe của em và mẹ của em như thế nào nhé và đây cũng chính là căn nhà rất nhỏ của em Thanh không may tai nạn bất ngờ đã ập đến gia đình của em em trên đường đi làm về đã bị tai nạn giao thông rất nặng và mẹ của em đi bán vé số cũng bị tai nạn giao thông bây giờ tấn phương phần sọ não dạ con chào ờ, bác dạ dạ đây là mẹ của em thanh nha quý của bác anh chị dạ bác hôm nay như thế nào bác bác đỡ tí nào cho bác đỡ dạ, còn nhức đầu suy sẩm một mài với nhức ngay cục ờ, té đó bác còn nhức đầu sẩm mặt mài hả ừ rồi bác sĩ khám bác rồi nó bác có đỡ nhiều hơn chưa đỡ mà còn món bầm với sưng nó bầm với sưng hả ừ rồi bây giờ bác còn đau ở đâu nữa đau đầu không à té đầu xuống dạ đau đầu hả mừng cái chén giờ còn cái chung á dạ dạ dạ xẹp bớt rồi hả dạ dạ bác xẹp bớt rồi hả ừ dạ dạ dạ ừ. dạ dạ để con ờ, xem thanh ờ, tình trạng như thế nào nha bác ha ừ dạ đây là sức uh, em thanh đang nằm uh, Ba của em cho em muốn sửa nha quý với anh chị và bắt tay dẫn với em thanh cả như em em biết á biết em cảm cảm nhận được á đừng banh mắt nhưng mà nhưng mà em không trả lời được thôi ừ, cố gắng lên thanh ơi tội nghiệp không nó hiền ừ, vô à nghiệp quá. không không không hút thuốc mà cũng không nhậu nhẹt đi nữa rồi giá, giá cho em mau hồi phục cho em mau hết bệnh để cái sức khỏe sau này để ờ, nói chung sau này cho em dạy em cũng không làm nổi đó cho em gái ha dạ. tôi chỉ mong cho em sức khỏe đặng em đi đi, đi đứng ờ, lại được là mừng rồi phải không dạ. Ừ. nói chung là em đi dắt em đi mấy cái bệnh viện luôn ừ. điều sĩ nói là khả năng của anh thanh là khó lắm ừ. nó, nó bị cứng gì nè nói chung là bây giờ nó biết mình hết rồi thì ừ. em với thanh cũng đi chợ rẫy rồi cũng đi chợ rẫy là lúc ở chợ rẫy về nhiều thời gian rồi em cũng đi chợ rẫy để thay ừ. cái này ừ. cho thanh nè thay khí quản nữa dạ, hả? đúng rồi phải thay cái này nè cái này là 7 ừ, tính tháng là bắt buộc phải thay một lần ờ. tại nó lâu quá là không được phải thay cho nó nó bị thân nó nghẹt cái đàm với đúng không nghẹt nói chung là phải thay luôn gỡ nó hết luôn giống như là vô phòng mổ lận luôn á ờ. là bữa hổm em vô cho đẩy là à, đóng tiền xong rồi cái em ngồi ở ngoài phòng mẫu chứ bộ à. là đợi ờ, đợi một tiếng một hồ á à, ừ. người ta mới đẩy em thành ra là, là bác sĩ vô cái này là phải vô phòng mẫu là à. ta gỡ wow. thai về là mỗi lần thai về là 200 ngàn ừ. là mỗi tháng là bắt buộc phải thai á tháng thai một lần ha dạ phải thai một lần Ừ. là tiền thai riêng còn tiền mà mua cái ống này là riêng ừ. cái ống này em mua ở, ở nhà thuốc á Ừ. mua sẵn lần mấy ống gì nè ừ. cứ mỗi tháng ảnh lợi thì em đưa cái ống này cho ảnh thay ừ. ảnh rút ra ảnh ảnh có cái máy gì á anh đeo vô ừ. bác sĩ á ừ. rà đặng ảnh biết à, y tá ống nó nhét tới đâu vậy đó ừ. ừ. rồi mình bóp dò ờ, cho em như em có cảm giác á em mắt chớp chớp luôn nè cái chuyện đó nó biết á ừ. ừ. à, anh ơi chấp cái anh Chúc anh coi rồi. Với anh nè, chúc mắt với anh Phước, anh anh Yên nè. Dạ. Ừ, gắng mau dạ. gắng em. Ăn dạ. nhiều vô em hết bệnh nha. Ờ. Thầy cái nữa, hai cái em. Nè, nghe ai kêu không? Nghe nó hiểu hết à, em hiểu hết luôn. Dạ. Ừ. Tập giống y như nè, ta chỉ mình về tập giống y như ta rồi đó Dạ Chứ mà nếu không tập tại ở nhà thì để nó cứng hoài như Rồi, biết, biết rồi Mà bác sĩ có dặn mình tập, sao mình tập vậy đi Dạ. cho ờ, sức khỏe em thanh cho mà hồi phục chút xíu cái này rồi là cứng ngắc cứng luôn ở tại bệnh viện á ờ, anh ta cũng tập thấy không ừ. bác sĩ thì cũng tập vậy nè dạ, ha? bác sĩ tập nè ừ, ừ, ừ dạ, thấy là tập lần hai người như vậy ờ, luôn không? người vậy ha rồi, rồi. nói chung mình làm đúng phương pháp bác sĩ tập thì ờ, nó sẽ ờ, cơ thể của em nó mau hồi phục hơn nó nó hoạt động được sau này chứ tập về nó nó tỉnh lại nó mới đi được dạ chứ không, không tập tay chân nó cứng giờ trước hết rồi cốt nó vậy cứng ngắt dạ ấy tập á ôi tập như cực quá bác ham cực quá bác cho, cho em đau lắm á ha đau. anh đau lắm ha ừ nó ngày ba bốn lần trời ơi cái này là nhiệt. lúc bữa hổm em đi uh, chợ rẫy á thay là cái khí quản nè ừ. thấy không này là cái ống đó đó cái này là phải đi xuống tới thành phố mới thay được thay là thay cái khí quản hả là 7 à. tháng 7 tháng 8 tháng là ừ. mình phải đi xuống dưới chợ rẫy để thay cái này một lần ờ. là bộ hỏi hai chị em em đi ừ. hai, hai chị em đi rồi rồi rồi dạ. rồi rồi em coi bắt, bắt tập à, thanh ừ. này giờ này cứng giờ cứng ngắt luôn ha ừ nó phải vậy phải cực lắm ừ cứng ngắt cứng ngơ luôn rồi ừ, tội nghiệp quá bây giờ còn xương với da không à đó, ờ, bác anh chị rất là tội nghiệp luôn á rất là đáng thương nè, giờ, à, giờ biết làm sao bây giờ nè khóc nào bác bẻ chứ không được dạ, dạ. cứng, cứng hả bác ừ nè gồng hết ga luôn mà nó không có vô nổi chỉ như đây thôi à. dạ dạ dạ để những vừa dừa bởi vậy nhiều quá sẵn gãy sợ nguy hiểm bác dạ dạ gãy giỏ luôn á bác sĩ sao mình chỉ sao mình làm như vậy đi nương nương làm bác nhiều quá nó gãy nữa. dạ dạ dạ dạ nè thấy không bạn nào vô về nó cứng ngắc à? dạ dạ dạ dạ ôi ơi nó tèo là nó tèo cơ luôn rồi không còn miếng thịt dạ. luôn dạ. ôi ơi xương da không một ngày nó ăn á hở em cho ăn á cái nồi đó ăn nồi đồ ăn của em thanh á là ăn ba lần ừ. rồi thì nó hở bốn năm tuổi sữa nữa đó ừ cái này là chó là do cơ thể mình không có nuôi được cơ thể ăn vô không có nuôi cơ thể được nè nó không có ăn được uống tại em say nhuyễn ra đúng không dạ. nó không dinh dưỡng bằng ăn bằng miệng á dạ. tại say nhuyễn ra mình bắt nó đưa bơm được cái ống này nè ừ. chứ ờ, không say đâu có bơm được đâu ủa cái này là cái gì vậy bác này dầu người ta cho tha bóp tha bóp cái mấy cái khớp xương khớp, khớp xương hả mình tha về nó nóng nghe mình ờ, bóp nó mới ờ, dạ dạ, dạ giãn giãn ra cho dạ dạ dạ còn mấy khớp nó bị bặn là mình không có kéo ra nổi Trời ơi Mà mỗi ngày tha vậy bóp về bà không ăn mà nó còn công vậy Ôi cong vòng luôn Quéo vô luôn á Không có sĩ nó như tỉnh lại xuống dưới nếu mà nó tỉnh thì nó cắt đầu đầy rút gân nó kéo, kéo cho thẳng ra bác kéo thẳng ra ơi à, cắt gân đầu đầy nè hay gì vậy à. à, mới rút cái giò ra được mới thẳng cái bằng giò đi được ờ chiến giày ví dụ nó tỉnh nó quéo vậy sao đi được dạ yeah. à, ý bắt tành giày mà nó còn ra không nổi nè giờ dạ. nè hai cái nèm giò nè đó ở ở bệnh viện hồi thứ năm quận tám cái đẹp đẹp giò giò đó là ảnh mạnh quân mua cho em á ba triệu hai cho luôn hả? giò đó đó ơi, mua giò là người ta đúc từ cái giò của em thanh lúc mới vừa bị tai nạn ừ, luôn ừ. tức là chạy đó lợ ờ, làm một cái ờ, bó bột y chang bó bột á để lấy ờ. khuôn ra bằng cái giò của em thanh á trời ơi vậy là cái này mình mình mình mình đúc từ đầu đừng sao còn xài nữa không bác bây giờ nó quéo quá rồi không có không, có vô tại mình giờ mình bây giờ giờ ma không vô ma không vô hả ừ, ma không được luôn nó cong vô nè ma không được thì sao mình mang được thì bởi vậy ấy má nói là thấy vô nó cong quá vậy sao mang được cái này ờ. lúc mà đó đúc vô nè đúc vô đúc nè. vô là nó nó nó nó vừa phải không ờ rồi cái từ từ sao mà cái giò nó muốn quéo vô nè nhưng về đâu có vô được cong rồi luôn rồi cái này lúc à. Ờ, cái chị đó lỡ đúc á ờ... à, em với chị đó hai người cơ không được quá để bác đừng bẻ ơi để ấy nè dạ. vô nè cái cong giò của em đau lắm luôn á nó không quéo vô à nó chỉ hở lên vậy dạ. ta nó ôm vô dạ dạ bây giờ cái giò nó mang này không được nè dạ phải mỗi ngày phải tập bẻ dạ ủa cái này băng tay chi vậy em cái cái nẹt tay á em mua nè anh thấy cái tay đó không nó cong lại nè ờ cái này mua mấy cái cho nó cái tay cho nó thẳng ra hả ờ tay nó cong có nào? Ờ. không ờ Ước, không em nạt lợi đó cho nó thẳng lên như nè ừ thẳng nó miếng ra không như cong cái tay vô cong cong vòng luôn rồi ừ. à. mà nó lúc mới bị á bình thường lắm xong dạ, có nhiều cũng kìa nằm nó, nó lâu quá cái nó, nó bị cong mấy khớp vô phải không cong dạ. rút hết cong rút khớp luôn bị ảnh hưởng cái đầu là bị thần kinh mấy này chung là bị thần kinh nè à. về thần kinh luôn hả nó, nó rút, rút hết luôn hả ừ nè rút như nè cong này nè dạ. không gần rút có thấy không Quéo đúng rồi vì cái đầu với thần kinh ha ờ bị ảnh hưởng cái đầu nó dữ lắm dạ tay chân mà té gãy bỏ nó không sợ sợ ờ. cái đầu hoàn cảnh này à, quá Đấy, sốc thương luôn cứ uhm. ở vậy mà ngày mình đặt à, cái liệu là sáng trưa chiều này lúc ở dưới em à, thanh mới bị nè mà nói bụng à. đó ờ mới bị là còn, với mập mập miếng ha rồi. thịt thô ờ rồi rồi mập á còn bây giờ giờ bây giờ chỉ còn xương với da không còn miếng thịt luôn riết á mà rút gì đó rút người á còn này là tay chân là bình thường à cái ừ, gì đó ừ, ừ, Đó, ừ. giờ anh thấy mấy ký à ủa giờ này em nằm thì bao lâu rồi bác nằm nằm thì bao lâu rồi từ hôm mùng gần tới mùng 5 tháng 5 mình tới nay á ngày um, ngày mai là mùng 5 tháng 5 á là à, khuya nay nó bị á bị nhà dạ, năm rồi hả dạ bữa nay gần dạ, ngày nay ngày gần ngày tháng tư tháng ba tháng tư mình gần gần năm hả đó là một năm trời luôn hả ngày mai là mùng năm tháng năm mà em nhớ mà mai là năm năm rồi khuya nay là khuya nay hàng hành năm tháng năm vậy là chắc làm lâu quá cái cơ bắp bị teo hết trơn luôn nó không cử động được á mà ở vô bệnh viện à, mà có người tập đó đó mà nó dạ. còn bị vậy nếu không tập là nó nằm là coi y như cái cục cây luôn dạ để nằm đâu là nằm đó Ờ. bệnh viện nào cũng có người ta tập trị liệu hết á nhưng mà dạ, người ta dạ. chỉ vô tập ờ, như vậy chỉ có 15 ờ, phút hai 20 phút thôi là dạ, dạ, rồi. dạ, dạ. rồi mình mới tập thêm dạ, bệnh viện dạ. cũng vậy nó vô nó tập xong rồi nó đi ở đây nó phải tập dạ. tập ngày ba bốn lần ở bệnh viện ba bốn lần cũng vậy nữa mà dạ. tập mình chỉ có vài mà vài 15 20 phút là người ta nghỉ rồi này ở nhà không có bắt tay sao em, gái thì tập được những cái có, cái, cái công đoạn này được những cái động tác khác động tác này cái này là cái này là được bẻ bên được nhưng nhưng cái cái yeah. Dạ. giò thì em quay quay cái quay bằng quay đó, bằng giò ờ, cái này dùng chỉ sức có cái động tác này là em không làm được thôi động tác này chắc nhà mất tay quá còn mấy cái khi em làm được hết cái này ờ. phải bẻ cho nó cao lên vậy nè dạ, dạ, dạ. để dạ. lên để xuống để cái khóm này nó cứng mà nó dạ, không có dạ. đi được dạ, dạ. cái khóm mà cứng mình đâu có cử động đâu ừ. à, không cứng vậy nè không cứng ngắt nữa đó nó phải bẻ vậy nè nhẹ nhẹ hay bác ơi tại vì cái nó đúng rồi cái chua là nghiệp của, nó cũng nương nương hay thấy cái ờ, xương em mà nó bị thủng nhiều thủng nữa là phải xuống tới thành phố mới làm được ủa cái này mình nằm mình có trở cho quay lại cho em ờ, mấy lần một ngày không chị ờ, dạ có có cho nó nằm nghiêng á tại giờ anh quay em cho nó nằm ngửa chứ chút ừ. không thôi cho nó nằm nghiêng không chứ nằm nhiều hoài không chịu nổi đâu á dạ. bác gái cho con hỏi bây giờ bác thấy người đỡ nhiều cho bác khỏe không còn nhức đầu chóng mặt cái ê ẩm nhức cái đầu dạ. sưng ờ. rồi đầu bán này nó nó bớt sưng chưa bớt rồi mà còn sưng trong đầu dạ coi vết thương của bác cái đầu bác đỡ sưng nhiều chưa mình coi bác à, nó, nó, nó, nó xẹp hơn lúc trước nhiều quý bác anh chị nhưng mà vẫn còn sưng nha quý cô bác anh chị dạ dạ dạ dạ dạ dạ, dạ giờ bác nằm có bên vậy đó hả nằm có bên bên đây lâu lâu nghiêng cái thốn nhất dạ dạ dạ khám gái ờ, chở mẹ đi rồi sao bác trai rồi bác gái khám vậy bác sĩ nói giờ tình trạng đỡ nhiều hơn chưa nhiều lắm không bớt rồi nhưng mà máu bầm còn á máu bầm còn hả máu bầm còn mà giờ nó chuyển từ từ từ từ chứ không phải là hết giờ, đẹp giờ. rồi lâu dài nó mới hết được cũng lâu dài hả rồi à, cái hiện tại giờ sinh hoạt cuộc sống gia đình hiện tại à, chi phí đó, tiêu xài mỗi ngày đó hiện tại giờ bác đây à, làm gì để lo gia đình cho bác bác chạy cho ví dụ tại vì lúc trước thì bác đi làm hộ mà dạ dạ từ lúc con bác chưa bị tai nạn cũng vậy hai con nó đi làm hộ không dạ. sau này em báo bị đau lưng á rồi không có mang đồ bắt chạy dạ, dạ. đó từ ngày nó bị tai nạn tới giờ đó, rồi sáng sớm rồi bắt lo cho nó ví dụ như là giặt đồ rồi nấu cơm rồi đi chợ rồi xong xuôi hết rồi rửa mình mày cho nó dạ. rửa rồi bắt rảnh nó ra chạy xe ôm mới chạy ôm vậy kiếm một ngày được à, cỡ nhiêu à, bác ví dụ à, bữa trước á, chạy được trăm bữa phải tám chục bữa trăm mấy tùy theo bữa dạ thì bảy tám chục trăm thì sao đủ lo cho chi phí uh, bác gái với em thành uh, ba tại vì giờ á, bác đi làm hồ đi làm không được nếu làm hồ mình đi làm nó sáng đi chiều mới về dạ dạ dạ rồi dạ. con bác nhà là ví dụ như chăm sóc rồi của con gái dạ. rồi dạ. vô thì lúc nào rảnh nó mới ra được dạ nó cho chồng con nó, dạ nó dạ nó dạ ra được dạ rồi cái nó nó lên đàm cỏ ngay cái quạt dạ, dạ dạ dạ bác bác, bác phải hút đàm nó không dạ. có nghẹt nó chết giờ giờ nhà bác phải ở nhà phụ lo chăm em trai cho út đàm để chăm sóc sức khỏe của em không thời gian làm hồ không có thời gian dạ, làm hồ được dạ, dạ. chạy với ôm mà khi nào lo cho nó rồi cái chạy ra đầu đường á dạ dạ dạ chạy được nhiêu hay nhiêu rồi chạy về với dạ dạ dạ đi xa cũng không chạy được dạ dạ dạ dạ nó là dạ. vậy dạ dạ dạ vậy là bây giờ ờ, bác cũng uh, kiếm ngày mấy chục ngàn cũng uh, kiếm uh, miếng rau miếng cháo uh, mắm muối cũng đỡ bác ha bác kiếm được nhiều hay nhiều ví dụ có mua mắm muối rồi cũng có ăn rồi. dạ dạ dạ dạ nhưng cũng đỡ đi có thì ờ, lo phần nào cũng đỡ như là có mạnh thường quân cũng ờ, góp phần nào cho bay đình bác cũng đỡ ha thì ờ, hôm nay con đến đây á dạ dạ đến đây con cũng gửi số tiền mạnh thường quân á, góp cho gia đình của bác à, chị Ngọc Châu à, chỉ góp cho gia đình bác là 300 ngàn 21 người góp 100 ngàn anh xỉn cổ rỗng người Hoa góp 80 ngàn chị Diệu Hiếu góp Đài Loan góp 200 ngàn chị Phan Thị Ánh Linh ở Đài Loan góp 80 ngàn chị Phượng ở Canada góp 500 ngàn một mạnh thường quân dấu tên góp 200 ngàn tổng cộng số tiền là 1 triệu 460 ngàn À, số tiền cuối mình Hồng Quân à, gửi cho gia đình bác để à, có tiền lo tiền thuốc men cho em em Thanh và bác gái giờ bác có lời nào nói với Mạnh Hồng Quân không bác? Giờ dạ, trước hết thì bác gia đình của bác thì đang khó khăn giờ dạ. cũng nhờ con á, là con đến cho mấy mạnh Hồng quân người ta giờ người ta thấy có biết hoàn cảnh đến gia đình của bác dạ. hiện giờ mạnh Hồng quân có giúp đỡ cho gia đình của bác cho con bác dạ giờ bác xin thay mặt gia đình với con bác thì cảm ơn các mạnh quân trong nước và ngoài nước có giúp đỡ cho con của bác thì bác xin cảm ơn các mạnh quân nhiều dạ dạ dạ thôi con cũng uh, thay mặt của bác Minh đây uh, cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước rất nhiều đã giúp cho số tiền cho gia đình bác để có tiền cho em Thành và bác gái uống thuốc và cũng mua chút đỉnh thực phẩm cho gia đình nha cả nhà Phước xin chúc tất cả mạnh quân trong nước ngoài nước ờ, luôn luôn có sức khỏe và nhiều may mắn ờ, nha à, thôi hôm nay con đến thăm gia đình của bác nhầy đã thấy hoàn cảnh của bác con có giọng sau này em thanh và bác gái mà hồi phục sức khỏe bác cố gắng nhưng mà bác minh ha à, dạ bác cố gắng luôn. dạ dạ dạ dạ thôi à, con cũng à, xin chào bác con xin phép đi về à, thôi anh về luôn em gái ơi Ờ, Tấn Phước xin hẹn ờ, tất cả cô chú anh chị ờ, gặp những video tiếp theo những đình khó khăn như bác Minh đây để giúp đỡ cảm ơn tất cả cô chú rất nhiều nha dạ, Phước xin chào cả nhà